60 tuổi Thì uh, à, 5 tháng nữa là là anh về hưu 60 Ừ, 60 người ta cho anh về hưu Không phải nhưng mà anh sinh ngày 28 tháng 1 mà Dạ ảnh ờ, uh, 60 tuổi rồi Dạ ảnh ờ, uh, 60 tuổi rồi Nhưng mà em, chính thức đính chính luôn là em 21, 21 tuổi thôi Mà báo cứ nói là thua 22 tuổi Trời đất ơi Gần hai con giáp luôn Ôm đầu em cái nói thường quá à thương quá à trời em đứng hình em đứng hình luôn nói chuyện gì vậy trời trời, trời em không biết luôn ông thầy mắc cỡ ông thầy mắc cỡ cái cảm xúc anh lúc đó làm sao tự dưng anh anh anh quơ không, quơ, trong anh quơ cái đầu nhỏ vô anh nó thương thương quá <laughs> <laughs> trời ơi thương thì nói thương không biết thích thích ôm thích ôm nhưng mà lúc đó anh sao thấy tự nhiên cái tim cái không nó, nó cái cảm xúc nó thúc đẩy hành động chứ ờ, đúng không thì đúng không phân tích đi thì tâm lý nó phải có thì nó mới xuất hiện cái hành động là là, là... hành động mà em cũng mò em không biết lý do tại sao hành động đó đó nó không phải là hành động của cái người mà gọi là người thầy dữ rồi thôi không phải giống như ông cháu vậy đó ờ, trời <laughs> ơi trời trời anh cái ghế sao vậy trời trời ơi nghĩ ừ. sao mà ông cháu đây vậy ờ. con trời ơi lắm em mời thầy, thầy té mày đau chân mày đau. ngồi đó liền giùm cho chị đi đau lâu ờ chứ lâu quá nữa lâu quá mới té dạ em mời thầy em mời ờ, ờ, cô đó mời em anh chú rể đây là một người là vân vô cùng là quen thuộc rồi à, gặp nhau hoài rồi nhưng mà thực ra với cô dâu á, thì đây là lần đầu tiên vân gặp thành ra là chúng ta vẫn có cái cảm xúc khi mà giới thiệu để cho nhau uh, biết về nhau cũng như là Vân cũng sẽ biết và khán giả cũng sẽ biết Công Ninh uh, xin chào quý vị khán giả xem chương trình nha à, Hôm nay Công Ninh với lại vợ Công Ninh là Tuyết Vân để đến đây để tham gia cái chương trình Vợ chồng son Anh Ninh năm nay được uh, bao nhiêu xuân xanh rồi? Năm nay uh, chỉ còn uh, 5 tháng nữa là Công Ninh tròn 60 tuổi wow. Ôi tại sao lại có thể trẻ như vậy? Tại vì nhìn anh em cứ tưởng là tức là không phải tưởng em biết là anh lớn tuổi hơn quốc thuận đó nhưng dạ. mà cái phong thái của anh trẻ hơn thuận trời ơi trời chị nói luôn điều đó chị nói gì thuận nó nói thầy cái tự nhiên em có thấy em em bị lấn cấn khó chịu á nó nghe nè cho em xí sao Vậy? anh nói 5 tháng nữa anh 60 tuổi thì uh, à, 5 tháng nữa là là anh về hưu 60 ừ, mươi sáu mươi sáu cho về hưu không phải nhưng mà anh sinh ngày 28 tháng 1 mà dạ ảnh ờ, uh, 60 tuổi rồi dạ ảnh ờ, uh, 60 tuổi rồi cha bóc mẻ bóc mẻ kìa vợ vợ bóc mẻ chồng kìa mới vô cái bóc liền luôn bóc liền luôn kìa hay quá này đó là phần giới thiệu của thầy ninh còn bây giờ là tới tuyết vân tuyết vân tuyết vân đến gặp hồng vân dạ chào quý vị khán giả chào chị hồng vân chào anh quốc thuận Em tên là Tuyết Vân nhưng mà em thích mọi người gọi em là Tinh Vân hơn. Tinh Vân. Tại dạ. sao vậy? Tại sao vậy? Dạ em thích cái tên đó hơn. Em thích Tinh Trì chắc, không? Chắc, vậy quá. Chắc nhờ thích Tinh Trì mà giờ dạ, mình là Tinh Vân, Tinh ờ, dạ, Gia. Anh, bản thân anh cũng không không không dạ, hiểu được rồi. tại sao cổ lấy là lấy cái cái nem là Quỳnh Tinh Vân ở à. trên Facebook. Rồi Tinh Vân nhiêu tuổi nè? Dạ năm nay em 39 tuổi. Em 39 tuổi, như vậy là em em thua chồng của em bao nhiêu tuổi nè? Dạ 21 tuổi. Dạ, em. Dạ 21 tuổi. Em. Bữa em tuổi. Như vậy em chính thức đính chính luôn là em thua ảnh 21 tuổi, tuổi thôi. 21. Mà báo cứ nói là thua 22 tuổi. Dạ, Trời ơi. Cho nên làm ngày hôm con giáp gần hai con ờ. giáp luôn tiếp tục công việc và nghề nghiệp hiện tại thì cuộc sống như thế à, nào dạ xuất thân của em là diễn viên của trường sân khấu điện ảnh xong một thời gian thì em thấy cái công việc lồng tiếng phim nó phù hợp với người phụ nữ cho gia đình hơn ừ. nên là em tập trung vô việc lồng tiếng phim dạ. vâng có thể cho thuận và chương trình biết rằng là à, vân và ông xã mình á là gặp nhau trong trường hợp nào ừ. và cái lần đầu tiên khi mà gặp Tiếp nhau ừ. thì có một cái ấn tượng gì về nhau hay không Dạ lần đầu tiên gặp thì chắc chắn là em đến trường sân khấu em học nhưng mà anh ấy thì không có dạy em à. Chỉ là đồng nghiệp của ờ, sư phụ em thôi à. Dạ thì đương nhiên thầy rất là nổi tiếng thời điểm mà em vô trường rồi nên là mọi người hay nói thầy mà em nhìn sơn cái em nói trời sao nhìn thấy khổ khổ ta <laughs> cái em mới nói <laughs> cái thoáng trong đầu em nói là trời ơi người giỏi như vậy nhìn cũng ổn ổn như vậy sao thấy khổ khổ mình có một cái cảm xúc là hy vọng là anh ấy sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn anh ấy sẽ có người chăm sóc em chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi nó thoáng qua trong đầu của một đứa sinh viên à, lúc đó là bao nhiêu tuổi lúc đó là em 20 à, tuổi 20 tuổi mà sao tâm lý tình cảm nó, nó rất là sâu sắc vậy <laughs> anh ninh anh còn nhớ cái lần đầu tiên mà anh để ý tới cái bé dân này á là lúc nào không thật ra thì à, cái bữa đó là bữa bữa tối sau khi diễn xong yeah. Dạ. thì à, mấy cô này mới tới cái cái, cái chỗ lúc đó anh với lại thanh hoàng đang ngồi một cái một cái bàn nhậu ngay đường võ văn tần á yeah. Dạ. thì hai cô này tới thăm và gặp bọn anh để mà nói chuyện thật ra lúc đó anh chả ấn tượng gì hết trơn á hai cô rất bình thường tại vì anh thấy ở ờ, đây là những đứa học trò của trường nó tới nó hỏi thăm thầy bà về công việc về nghệ thuật về cuộc sống này nọ thì mình nghĩ là bình thường thì giao thiệp thôi bình thường thôi thì sau đó thì tự nhiên mình về nhà mình thấy ngộ ngộ cô mấy cái này cũng có cái gì đó mà tạo cho mình một cái một cái sự nhớ nhung nhất định tức là sau đêm đó là anh về là anh tự chủ động anh tìm cách liên lạc với bây ừ, giờ tìm cách liên lạc rồi hai thầy trò mới nói chuyện với nhau à. tụi em tình cờ á là lúc mà em tập ở sân khấu 5 b á thì là nhà em với nhà ảnh ở ngay Phú Nhuận mà cách nhau có 500 mét thôi à. cho nên là cùng đi về cái thế là ảnh cái cùng đi về trên con đường đó là nó ủa thầy cái nó ủa dân vâng. cái là thế là thầy trò cứ là đi về là đi chung một con đường dạ. đến khi nào thì vân mới bắt đầu có một cái cảm xúc động biệt dạ, với dạ. thầy ừ. em chỉ em chỉ cảm thấy mở lòng với anh ấy là nhiều khi trong lúc ăn uống hay là nói chuyện với bạn bè em thấy anh ấy có sự dụng về nhất định á dạ ví dụ thí dụ như là ha, ăn món cuốn nhìn ảnh cuốn kinh lắm <laughs> là em phải cuốn cho ảnh đúng ừ. rồi xong rồi nhiều cái à cái người này tưởng nó rất là hoàn hảo nhưng mà thực ra cũng có những cái khuyết điểm ừ. thì cái điều đó làm em thấy tự tin hơn ừ. à, em không có còn bị rụt rè hay là sợ sợ trước mặt ảnh nữa ừ. dạ em Chuyện nghĩ xảy là... ra là cách đây bao nhiêu lâu rồi Dạ, tụi em quen nhau năm 2008 à, Cũng 14 <clears throat> năm á Dạ, anh. 14 năm ừ. Nhưng mà phải có một cái cột mốc để gọi là chính thức quen nhau Dạ đó, có Thì lúc đó là trong cái dịp nào vậy Vân? Trời em nói ra hú hồn luôn á, ngay Halloween Ồ oh, Halloween Kỷ niệm tình yêu của tụi em là ngay ngày Halloween luôn Thì dạ. tụi em chỉ chính thức đi chơi rồi nắm tay nhau Nhưng là mà nó phải Thay có... vì hai người đi chung trên con đường với hai chiếc xe ừ. Thì bây giờ đổi lại thành là ảnh tới đón em à. Để đi chung với bạn ảnh và ảnh à. đưa em về nhà à. Đó ừ. là lần đầu tiên, ngày đầu tiên Nhưng em mà trước đó thì có đi ăn uống hay đi xem phim vậy không? Dạ, nhiều Đó, đây thời điểm đó là tụi em có thích một cái anh diễn viên người mỹ tình cờ trong câu chuyện nói chuyện với nhau thì anh nói là anh thích cái anh diễn viên đó mà thật sự em cũng rất thích cái anh đó luôn ừ. rồi tụi em đi coi với nhau lúc đó là em chỉ nghĩ là mình đi coi với ông thầy vì ông thầy thích cái anh diễn viên đó mà mình cũng thích vô coi phim thì em rất là tập trung luôn tại vì cái phim đó mình chờ lâu lắm rồi, rồi. đang coi với nửa phim cái quay qua ôm đầu em cái nói thường quá à thương quá à trời em đứng hình <laughs> em đứng hình luôn nói chuyện gì vậy trời ơi trời em không biết luôn ông thầy mắc cỡ ông thầy mắc cỡ cái cảm xúc anh lúc đó làm sao tự dưng anh anh anh không quơ, tập trung vô phim quơ, anh quơ cái đầu nhỏ vô là nói thương quá trời ơi thương nói thương không biết thích, thích ôm rất thích ôm nhưng mà lúc đó anh sao anh thấy tự nhiên cái tim cái không, tim nó, của nó, anh cái cảm xúc nó thúc đẩy hành động chứ à, đúng không thì đúng đó anh phân tích đi thì tâm lý nó phải có thì nó mới xuất hiện cái hành động là, là nhưng mà cái hành động đó em cũng tò mò em không biết lý do tại sao cái hành động đó đó nó không phải là hành động của cái người mà gọi là <laughs> người, người hay mà ừ không phải nó giống như phải ông cháu vậy đó ờ, ừ. trời ơi trời ơi trời ơi <laughs> trời cái ghế này sao vậy trời trời đất ơi nghĩ sao mà ông cháu đây vậy cố trời ơi thì em mới hỏi cái tâm tâm tâm trạng tâm lý của anh là như vậy sau khi cái thương quá à thì là anh kéo vô ờ. rồi anh làm sao nữa vậy thôi hả chị mình nói câu đó thương quá à nhưng mà bên này anh ngắt ngang cảm xúc vậy luôn á đâu còn... mình lúc đó đâu dám hộ đồ ôm người ta hung đâu à, mặc dù muốn lắm thôi nhưng mà lúc mà thương quá à, thì có giữ nguyên không hay là ghi cái đầu ra em không nhớ nói chung là em đứng hình đó em không muốn làm đứng gì cho ông thầy ông tổn thương nó cứng nhắc rồi có nghĩa là mà không lẽ bây giờ coi phim mà cứ vậy hoài không không sao mà buông ra chứ không nó cũng phải vậy ờ. vậy xong cái tự nhiên nhìn thầy nè nhìn đây nè <laughs> dạ không em không nhìn gì luôn lại liền cho nên là người hay mắc cỡ lắm thành ra là ông sẽ à. em không dạ. nhìn gì dạ. luôn em chỉ nhìn trực tiếp vô cái cái cái cái, cái màn hình thôi không dám nhìn tôi đâu dạ không dám nhìn luôn thầy sẽ không bao giờ nhớ nội dung cái bộ phim đó được, tôi cũng không biết cái phim phim gì luôn nè <laughs> hôm nay bởi coi phim với tôi tôi không biết Ủa, phim gì luôn nhưng mà sau đó là bắt đầu là cái tình cảm bắt đầu là nó nó lên đúng không dạ từ từ tình em quan sát ảnh ừ. em cũng quan sát ảnh xem ờ, như thế nào tại vì một cái khoảng cách tuổi nó quá lớn rồi ờ, em ờ, phát hiện ra à tuy là nghiêm túc nhưng mà anh ấy khi mà đi chung với bạn bè thì rất là hài hước ừ. em thích một cuộc sống nó nhẹ nhàng nó thoải mái ừ. giữa con người với con người với nhau ừ. đó thì em cũng từ từ lắng nghe cái cái cái cảm xúc của em tới khi mà quen nhau rồi á thì lại là không có lãng mạn nữa <laughs> thì em mới thì... hỏi nhiều khi em tức quá em hỏi ủa sao lúc mới quen thấy được lắm mà nó thì lúc cua phải vậy chứ <laughs> không mà thiệt chứ bộ thường là vậy thôi bây giờ mình vô thẳng cái vấn đề luôn vấn đề sau hôn khi... nhân đi sau hôn nhân vậy thì ảnh có tật xấu gì không thì cái ưu điểm của ảnh mà nó làm lố lên thì nó thành cái khuyết điểm đó thí dụ ờ, thí dạ. dụ thí dụ, dụ như con nít đó theo quan điểm của em nuôi dạy thì nó có cái nó có những cái tương đối thôi mình ừ. không nên bao bọc quá mà ảnh thì ảnh bao bọc quá cho nên bây giờ nó có những cái hệ lụy xảy ra ừ. như con gái em bây giờ nó sợ độ cao mà hồi nhỏ thì nó không hề sợ nghe chị ừ. nó mới vừa bò bò lên ca ca ca từ từ con over. từ con over bây giờ á chị biết không tới nỗi mà nó lỡ nó chật chân nó té là nó không biết nó có đau hay không mà nó quay ờ, qua con xin mà lỗi ba con xin lỗi mẹ hỏi sao vậy con làm cho ba mẹ lo lắng ôi ơi mà cái người cái người mà cổ nhìn đầu tiên là là anh ờ. nó. tại cổ biết là anh rất là lo cổ thành cái phản xạ không điều kiện của cổ khi cổ làm cái điều gì đó cái cổ quay liếc nhìn <laughs> nhìn mình coi mình có có lo lắng có cách móc ờ. cổ hay không tức cười Đấy vậy đó rồi biết vậy em làm tiktok từ cái lúc mà con em mới sanh <laughs> đáng yêu lắm luôn rồi vậy dạ. là cả nghĩ hay lo hay hay lo dạ, với lại hay tưởng tượng viễn vông nữa ừ. bắt đầu hay tưởng tượng viễn vông nữa có Đúng những rồi. chuyện nó chưa có xảy ra mà em không em không nghĩ là nó có cơ hội xảy ra đâu ừ. nhưng mà vẫn chặn trước mà cái điều đó làm cho ảnh rất là hao tốn chất xám tinh thần sức ừ. khỏe này kia ừ. nó cũng dạ. gây cho em một cái sự ảnh hưởng nhất định là ừ. tại vì trong nhà có ba người mà ảnh căng thẳng tụi em đâu có thể nào mà không căng thẳng theo ừ, được ừ, nó bị ảnh hưởng tâm lý quá, anh bị cảm dạ. quá rồi. rồi sao nữa vâng rồi. Còn, sao nữa vâng còn, còn cái thật xấu cái thật gì, nữa không dạ thầy chắc chắn là thầy nhớ dài lắm đúng không hay là... không ảnh cũng hay quên lắm đó đây ngày sinh nhật của em không nhớ số điện thoại em cũng không nhớ em định trách rồi mà em suy nghĩ lại thật ra sinh nhật ảnh anh cũng có nhớ đâu hay quên dạ đúng rồi wow. mấy thật cái chuyện đó là anh không có để trong đầu mình cần nhớ cái gì nhớ thôi chứ mấy cái này thì mình có thể mình truy cập trên điện thoại được mà đâu cần phải để nhưng mà đâu có nghĩa là này đó rồi mà truy cập có nghĩa là cái quan niệm của ví dụ ờ, đâu cũng phải nhớ ờ ví dụ như là vợ mình nó sinh tháng 5 chẳng hạn thì ờ nhớ nha tháng 5 nè coi nhớ ngày nào nhớ nó mà sinh nhật em dễ nhớ lắm luôn á sao anh ừ. không giờ không nhớ sinh tháng mấy luôn mà lấy gì truy cập mà, dễ mà, nhớ lắm mà sao ảnh cần thực ra ông không để tâm á dạ ông thì có tâm có nghĩa là chuyện nào ảnh cần để tâm thì ảnh sẽ ờ, nhớ chuyện nào nào cần mới để đó là vô dạ. tâm đó dạ đúng để tâm có nghĩa là vô tâm đó là hai tật xấu rồi nha còn gì nữa bữa nay là banh chành luôn banh chành luôn <laughs> em nghĩ là có những cái mâu thuẫn tụi em nó xảy ra khi mà cái sự lớn lên của em và anh nó khác nhau ừ. ảnh lớn lên trong một cái thời điểm nó khác em cho nên cái những cái suy nghĩ của anh em không có hiểu được mà những cái suy nghĩ của em thì ảnh cảm thấy nó nó nó bị ngốc nghếch hay nó bị ngờ ngợt hay là nó bị nông cạn quá nhân đây thì mình cũng hỏi luôn nha được biết là thầy có một thời gian thầy gặp một cái biến cố về sức khỏe dạ thì nhân đây thì vân có thể chia sẻ về cái hoàn cảnh cái lúc đó được không vụ gì trời bình thường cái trời có gì đâu thương đó không lúc đó thì lúc mà anh rất là căng thẳng tại gia đình mình nó nó mới nhen nhúm hình thành vợ thì còn quá trẻ con thì mới sinh ra mà mình lại mang một cái trọng bệnh nữa lúc đó là gần như là tôi bị viêm phổi rất là nặng luôn thì mình nghĩ rằng là có thể mình chết á anh cũng làm phiền vợ anh và con anh trong khoảnh vì lúc đó anh cần vợ anh tập trung lo cho cái cái cuộc sống của con anh mới sinh ra thành ra anh muốn toàn bộ cái tâm trí và sức lực của vân là dồn chăm sóc cho con anh tách ra anh tách ra ở một cái không gian riêng và anh tự anh lo cái cuộc sống của anh và tự chữa bệnh luôn anh chỉ nhờ bạn bè rồi những người thân mà anh cảm thấy là họ có thể giúp đỡ được mình lúc đó và coi như tự thân vận động hoàn toàn trong một gần một năm trời để anh hồi phục sức khỏe và tất nhiên là để mà sau khi hoàn thành bình phục rồi anh cảm ơn những người đã giúp đỡ anh trong khoảng những người thân gia, gia đình anh ấy và những người bác sĩ mà rất là yêu thương anh và giúp đỡ anh để chữa yeah. Dạ. trị cho anh anh gần như anh thoát chết đi từ cửa tử trở về cuộc sống ấy dạ. Yeah. thời điểm đó cho nên là cô ấy khi nhắc tới cái chuyện này cô ấy khóc là cũng hợp lý thật ra em em đến với ảnh á cái động lực của em rất là lớn là em muốn chăm sóc cho ảnh nhưng mà tới khi ảnh bệnh á thì lại là em rơi vào cái hoàn cảnh là em phải dướng đứa con mà ảnh em biết đứa con là cái gọi là cuộc sống của ảnh luôn rồi em cũng không có lơ là gì được mà em nghĩ viêm phổi chữa gì nó hết thôi nhưng mà em lại không biết là ảnh rất là vật vả trong cái thời gian đó nhưng mà sau khi cái chuyện này xong rồi thì em lại phải nghĩ một cái hướng khác là như vậy nè biết đâu á nhờ em tách ra như vậy á ừ. thì ảnh có cái động lực Đúng rồi. để mà ảnh yeah. phải tồn tại tại vì vậy là khi người ta bệnh á bác sĩ nói thuốc chỉ là gọi là 40% thôi còn 60% là ý chí cái động lực để cho ảnh bắt buộc yeah. ảnh phải sống bắt buộc ảnh phải khỏe lúc đó tôi đâu có nói tình trạng tôi nó nguy hiểm như thế nào đâu tôi phải diễn mà tôi là nghề tôi là nghề diễn mà yeah. <laughs> tôi diễn nhưng không có chuyện gì rất là nhẹ nhàng rồi em ở bên lo đi anh tự lo được với lại anh còn gia đình bên mẹ anh giúp anh không sao đâu vấn đề là bây giờ lo cho con cái đã anh diễn nhưng còn như là anh bị rất là nhẹ thôi cổ tin điều đó đơn giản vậy thôi và như nãy mà chị... sau khi bị chữa bị bệnh xong rồi anh bắt đầu mới nói cho cổ sự thật là như thế như thế em chỉ biết điều đó giờ khi mà anh anh được phỏng vấn là anh nói thì em mới biết thôi thì đó em nghĩ như vậy là em sẽ bớt áy náy đi ừ. nhưng mà anh gì Ờ, ông còn cái gì xấu nữa không vậy? Trời ơi, nữa <laughs> Nữa đi Quay trở lại đó Mà trước đi khi đi tôi đã dặn rồi đó Cẩn không thận có, nha hay Cẩn thận nha như vậy Hai cái người này ghê đó. Không được Lên đây là đến cái phần này là nói là phải nói cho tận cùng luôn Rồi à. ông có ghen không? Hỏi thiệt Nhưng mà chắc không đâu Có ghen những người như vậy là những người sẽ rất là ghen suy diễn suy dạ diễn. đúng rồi cái sự ghen của ảnh nó xuất phát từ cái việc là giống như là em nghĩ là ảnh cũng muốn bảo vệ gia đình là chính thôi ảnh không muốn tại vì nếu mà xảy ra cái sự việc gì đó ngoài em muốn thì chắc chắn là nó sẽ tan rã với cái cái lòng tự tôn của ảnh ảnh hay lo xa như vậy đó ừ. mặc dù nhiều khi ảnh cũng chẳng có chẳng có nghĩ là chuyện đó xảy ra một trăm phần trăm đâu nhưng mà ảnh thấy gọi dạ. là ảnh lường trước đó dạ đúng rồi ảnh là lường trước em giống như từ trên trời rơi xuống vậy đó ảnh nói cái chuyện mà nó không liên quan với nhau luôn á mà ảnh ghép vô được có khi nào anh nghĩ là tại vì anh anh lớn tuổi hơn dân nhiều á ờ, rồi đúng. anh sợ là ờ mai mốt cái ờ mình lớn tuổi quá rồi cái nó gặp mấy đứa mà có thể là mình đã đó. mất đi cái sự hấp dẫn rồi đối với đó. Dạ. người phụ nữ đó rồi thành ra mình chỉ sợ nhưng mà anh đâu có biết là phụ nữ người ta là bị hấp dẫn bởi những người đàn ông lớn tuổi không đúng rồi anh không biết chuyện đó hả no em cứ nói ảnh là ảnh là style của em rồi là gu của em rồi Đúng là, rồi. là không có cần lo lắng gì hết người ta đã chọn từ đâu rồi dạ. thôi giờ sẵn đây á anh kể đi lý do gì mà tại sao anh có suy nghĩ vậy thì anh nghĩ là chắc có lẽ là cái ứng xử trong cái xã hội trong cái cái, cái quan hệ bạn bè của rất là thoải mái vô tư ừ. quá đúng không yeah. Dạ. nhiều khi mình mình ủa sao tự nhiên người phụ nữ là có thể thoải mái vậy ta kiểu như vậy thì ừ. bắt đầu mình có một sự ờ, lấn cấn thì thôi ừ, rồi sau đó thì mình hiểu là ờ không phải rồi vô tư đó vô tư đó tại nó nít mà anh ừ, thì đó vấn đề là cho em lớn đâu tôi nói hai thế hệ mà nó, ừ. nó sống với nhau trong một gia đình trong cái hôn nhân nó có những cái lấn cấn mình không thể nào giải tỏa được hiểu ừ. không nó vì hai cái suy nghĩ nó gần như nó nó không có đồng nhất ờ, trong cái này là mình nói để kinh nghiệm trong cái quan hệ gia đình yeah. Dạ. khi ờ, nhiều lúc mình đi làm về mệt không biết là tại vì do anh hay là do em có thể là anh nghĩ hai lý do là anh đi làm về thì ví dụ như anh cần một bữa cơm yeah. Dạ anh cần một cái một phần ăn trên cái bàn vì em sẽ đem ăn lên cho anh đến ăn thì bây giờ hiện giờ thì anh có cảm giác là anh không thể nào có cái có cái chi tiết đó khi anh đi làm về và ừ. anh phải ừ. tự lại đi ăn ở ngoài trước khi anh về nhà thì uh, chắc có lẽ là không phải là lỗi vân đâu anh anh nghĩ là chắc là lỗi anh tại vì có những lúc mà vân có chủ động chuẩn bị cho anh những cái phần ăn đó thì anh lại, lại lo ăn trước rồi thì vân cảm chị. giác là nó, sao, nó, sao, nó xuất vâng? phát như vậy nè tại vì muốn chuẩn bị bữa ăn cho ảnh thì em phải hỏi là chừng nào ảnh về hoặc là ảnh có về hay không để em biết được em chuẩn bị nhưng mà nhiều khi nhắn như vậy á là không có trả lời lý do là nhiều khi nó xuất phát từ cái sự mà ảnh hay suy nghĩ viễn vông á khi đi quay xa đi nói là thứ tư về nhưng mà thật ra thứ ba đã về rồi ừ. thường ừ. là như vậy hoặc là nói là tối anh về nhưng mà thật ra trưa đã về rồi à. anh đã à. chuẩn bị không kịp đúng không dạ đúng rồi có nghĩa là ảnh hay rơi vào cái trạng thái là cứ nói với em xa xa vậy đó nhưng mà thật ra là về sớm hơn ra làm phim thì vân với phước thuận biết rồi đâu có đúng chính xác đâu ừ. định là như vậy nhiều khi quay sớm hoặc quay muộn chuyện bình thường ừ. nhưng, nhưng mà, mà đôi khi em nghĩ lý do sâu xa nó lại là cái chuyện anh nghĩ nữa. là nhiều khi anh không muốn làm phiền cổ Dạ anh mong muốn cổ thay đổi cái gì? Mong muốn cổ phải tinh tế hơn Dạ Hỗ trợ cùng anh để mà quán xuyến cái gia đình mình nhiều khi cổ vô tư quá anh phải lo hết trơn ừ. đó anh chỉ muốn điều đó thôi lấy bớt cái lo xa của ổng à. em mong muốn ảnh sao mong muốn anh thay đổi như thế nào em cũng coi phim nhiều em bị ảnh hưởng là à, thường thường người ta chia tay nhau vì hiểu lầm cho nên anh nên thoáng cái cái suy nghĩ anh ra để khỏe cho anh thôi chứ cũng không phải là cái gì ghê gớm đối với em lắm em cần là cái cảm giác là à chồng mình tôn trọng mình nhưng mà nhiều khi ảnh thấy em còn nhỏ hay sao á ảnh cái cư xử em giống như là học trò của ảnh vậy chắc có lẽ là anh cũng nên bắt từ từ đầu từ bữa bữa hôm nay là anh sẽ cho em tự quyết định những cái gì đó trong cái quán xuyến trong công việc gia đình trong cuộc sống cũng như là trong công việc tại sao chương trình này làm như nó có duyên hay sao á đó tinh vân bây giờ nó sẽ có một cái ý nghĩa khác nữa nó là một tinh... sự tinh tế à. À. và chúc cho thầy thật là nhiều sức khỏe và à, vân cũng vậy sẽ luôn là một người phụ nữ không phải là <laughs> mãi mãi 25 mà sẽ là một cô tuyết vân nó phải lớn hơn ở tuổi 39 em cảm yeah. ơn dạ. thầy cảm ơn vân em là người nước ngoài đúng không đúng dạ đúng, Dạ. ủa sao chị hay vậy <laughs> ủa nhưng mà sao chị nhìn sao mà chị biết là người nước ngoài vậy tại vì cái nét của em á nó cũng không có giống việt nam nhưng à, mà ờ, cũng à. không có hẳn tức là hiện giờ là thực sự là không có biết là cái nguồn gốc thôi nhưng mà sao bạn lại nói được tiếng việt em sống ở việt nam 6 năm rồi 6 năm dạ yeah. uhm. uh, năm ở hà nội 4 năm ở sài gòn oh. và em là người mỹ là nhật vậy là chị hay ha ảnh là gốc đức á chị chứ không phải là gốc mỹ <laughs> châu, châu âu trời ơi hay quá hả ủa gì ba mẹ là người ba, ba là ba là ờ, người gốc đức nhưng mà sống ở Mỹ còn mẹ là người Nhật rồi bây giờ Hân Hạnh chào hai em à, mời hai em giới thiệu về mình à, em tên là Eric Bielefeld năm nay em 41 tuổi và em làm kỹ sư máy tính cho ừ. công ty Mỹ còn em dạ em tên là Quyên em 35 tuổi à. em là nội trợ à. tụi em kết hôn được bao nhiêu lâu rồi Dạ, tụi em kết hôn vào ngày 1 tháng 1 năm 2011 có nghĩa là nay được 8 năm dạ 8 năm hơn như vậy đây sẽ là một trong những cặp vợ chồng mà giống như chương trình đã nói với quý vị khán giả có nghĩa là mình sẽ có những cặp vợ chồng mặc dù họ vượt trên cái 5 năm nhưng mà thứ nhất là cái cuộc sống của họ tương đối là đặc biệt à, có nhiều những câu chuyện thú vị để chúng ta có thể chia sẻ từ đó chúng ta lấy những cái kinh nghiệm cho cái cuộc sống ờ, tương lai của những cặp vợ chồng son ừ. à, mới về ở với nhau thành ra là chương trình rất là vui đó rất là vui à. khi mà tụi em có mặt ở đây đó ừ. hai hai bạn là đã coi baby chưa Dạ em ờ, có hai cháu gái, hai cháu. một đứa 6 tuổi, một đứa 4 tuổi. À. Hai bé đều rất là quậy. Ờ, ở ở bên kia hay về đây với tụi em Dạ về đây luôn à. Tụi em ừ. hiện tại đang sống ở Việt Nam được 14 tháng rồi. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình. Eric với Quyên có thể cho anh biết là hai bạn quen nhau từ khi nào và cái mối tình của các bạn nảy nở ra sao? Em và Quyên gặp nhau lần đầu tiên ở đám cưới của chị gái của Quyên ừ. và lúc đó khi em vào tiệc cưới em lên cầu thang và thấy một cô gái rất đẹp tóc xoăn mặc à, áo đàm đẹp khi em giới thiệu với Quyên em mới biết Nguyên nói tiếng Anh rất giỏi. À. Thì em được uh, nói chuyện thoải mái với với ừ. cô ấy. Ừ cho em thêm vô chỗ này giờ. khi cô gái bằng tiếng anh thì tự tin hơn à, à. đương nhiên rồi đương nhiên rồi thế còn nguyên lần tiên em gặp anh ấy thì em có ấn tượng gì về anh không dạ thì đầu tiên em gặp anh này em ấn tượng giống như chị hồng vân nói vậy, thấy thằng cha này ngộ ngộ tay không ra tay ta không ra ta à. <laughs> dạ nhưng mà lúc đó thì tại vì đám cưới việt nam anh chị biết rồi đó cũng 600 khách thì mình cũng không có để ý là từng người khách như thế nào thì ừ. không có ấn tượng ảnh để ý em từ lúc đó thì đến cái lần thứ hai gặp lại là ở đám cưới của cái người bạn cũng bạn chung luôn thì ảnh dạ đúng rồi ảnh ngồi ảnh canh me sẵn ờ. đó là xin xin để được ngồi kế bên em xong thì ờ. ngồi nói chuyện với em thì ờ, khi mà ảnh nói chuyện á ảnh rất là thông minh ở chỗ là ảnh không có hỏi gì về cá nhân của em hết ảnh à. chỉ toàn hỏi về công việc thôi lúc đó em đang làm cho công ty quảng cáo ừ. thì em cảm thấy ồ ông này chắc khách hàng tiềm năng gì đây sao quan tâm dữ vậy ừ. xong cái ảnh mới hỏi xin em cái uh, cái name card ừ. thì em nghĩ hồi chắc được thôi mình tặng đi thì khi mà em đưa ảnh xong rồi á ảnh cất cho túi kỹ rồi nha ừ. cái mới nói thật ra là anh không có quan tâm đến quảng cáo anh chỉ muốn làm quen với em xin số điện thoại thôi <laughs> trời lúc đó em muốn giật cái cái hạt lại ra luôn mà hết đường ra hụt hẫng hụt hẫng em đeo đuổi bạn này lâu không ừ, sau khi hai đám cưới đó em và Win gặp nhau mấy lần nhưng mà Win bình thường đến trễ hoặc là Huy hẹn luôn và em thấy rất là bực mình ừ. À, không biết tại sao thì em nói chuyện với một bà thần và anh ấy nói chắc là Win có bạn trai rồi ừ. và đây là lý, lý do không gặp à, em được ừ. tại vì lúc đó em làm cho công ty quảng cáo thì ờ, cái tuổi trẻ mình rất là sung sức ừ. thì công việc nhiều lắm em hẹn anh em ví dụ như hẹn 6 giờ đi cái khoảng năm rưỡi em gọi nói anh ơi chết em tới không được em kẹt họp ừ. bây giờ anh ráng đợi tới bảy rưỡi đi cái bảy rưỡi em gọi nói thôi chắc em đi không được luôn anh về giùm em ừ. đó cứ cứ lặp đi lặp lại mà không phải em muốn mà tại vì công việc của em ừ. thôi sau đó thì tụi em không có liên hệ một thời gian rất là ừ. dài ừ. thì vô tình ảnh mới ờ, quen được một cái cô bạn làm chung công ty với em luôn cái anh mới ừ. kể là quen nhỏ đó mà nó chảnh quá chắc nó có bồ ừ. nó này nọ thì cô đó cô nói không nhỏ nó ế nhăn răng đó chứ <laughs> nó còn ngồi cho công ty nó làm tao chắc chắn là giờ chắc là nó còn làm tới sáng hôm sau đó thì anh ờ. mới biết thật sự là em em bận em thiệt dạ yeah thì bẵng đến gần noel năm đó đó thì ờ, em cuối năm thì em phải nhắn tin chúc mừng noel cho khách hàng cái em lười em mướn nhỏ em họ của em cho nó 50 ngàn đó giờ tao tao soạn sẵn tin nhắn mày nhắn hết vô khách hàng của tao giùm nha <laughs> à. chỉ còn nhắn y chang vậy thôi thì nhắn theo group mà cái vô tình cái dính cái tên ông này vô cái ổng tưởng đâu là em nhắn cho ổng ổng trả lời quá trời luôn cái em thấy ổng trả lời thì em không biết là em nhắn cho ổng em tưởng trời ừ. ông này sao chung tình quá ờ. bị mình xù độ cả sáu bảy tháng nay mà vẫn như vậy cái em mới ờ. quyết định là gặp lại và kể từ đó à. là hai đứa gặp lại thường xuyên hơn lâu rồi không không liên hệ với nguyên và khi bắt đầu gặp lại à, em thấy vui và lúc đó khi gặp nhau đây là lần đầu tiên nguyên đến trước ờ, à, đến trước em, em. dạ yeah, ừ. bình thường đến trẻ ừ. chuộc lỗi đó yeah. Dạ. ý như là nguyên chuộc lỗi với em rồi ừ một lần á là ảnh hẹn em đi ăn thì lúc này em nghĩ là chắc là em muốn thoát ế rồi ừ. chắc là ừ, phải ừ. làm sao cho cho ông này vô chồng thôi chứ giờ hoài cũng không nói gì hết kỳ quá <laughs> thì hôm đó cái em mới nói là anh này thì chắc là mê gái nên gặp em lần đầu tiên là khi em đẹp tại em trang điểm rồi em làm ừ. tóc này nọ à, cái à. cái lần đó thì em quyết định là đi gặp ảnh là em không trang điểm gì hết ừ. em để mặt mà em dính sơn tại vì nhà em đang sơn sửa nhà ừ, đó ừ, ừ. rồi tóc tai bù xù rồi em mang dép cố kẹp tình làm xấu đó. vậy dạ, em cố tình không em xấu sẵn anh nghe là nó không trang điểm à. cái em đi gặp ảnh thử xem cái cái thái độ ảnh như thế nào khi thấy con người thật của em là như vậy thì em tới nơi cái em thấy ảnh mới đầu chắc nghĩ là cũng hơi bị dội ừ, ừ, ừ, ừ, chắc tính chạy nhưng mà suy nghĩ sao cái cũng ngồi nói chuyện với em ừ. xong rồi cái hai đứa bắt đầu quen nhau từ hôm đó vì lúc đó Eric thấy Uyên xấu như vậy thì Eric ừ, cảm nghĩ sao thấy hết hồn không muốn đi luôn mà nếu đi thì mất lịch sự thì ờ. vẫn ở đó nói chuyện thiệt, sự là muốn đi luôn đúng không thật là um, em không chỉ muốn uh, gặp uh, phụ nữ đẹp muốn um, cô gái đẹp thông minh thân thiện tất cả thì nếu một lần không mặc uh, mặc áo đẹp, đẹp thì ừ. cũng không sao ừ, ừ. không sao coi như là ngày hôm đó là tụi em chính thức quen nhau dạ đúng rồi hôm đó anh rủ em đi cái quán cà phê lúc đó là cà phê bệt mình ngồi dưới đất á anh ừ. ừ. cái ngồi nghe nhạc sống có ca sĩ hát chay cho mình nghe thì rất là lãng mạn ừ. cái ngồi cái uh, thò tay nắm cái em em em có giật lại không dạ em khoái mà giật lại gì <laughs> trời có nhiêu đó trời có nhiêu đó bao lâu thì anh cầu hôn bao lâu thì ừ. eric mới cầu hôn em dạ khoảng chừng đâu một năm rưỡi tụi em quen nhau á ừ. thì ảnh cầu hôn mà cái cầu hôn của ảnh rất là đặc biệt mà ừ. em phải nói là em ngạc nhiên luôn đó là ảnh ờ, bí mật sắp xếp á, là tặng cho em 12 đóa hoa hồng trong 12 ừ. dịp khác nhau ừ. thông qua một cái người thân của em ừ. có nghĩa là mỗi mỗi đứa hoa hồng đến á là sẽ có thèm theo một món quà và một cái người nào đó đưa cho em mà em không biết người đó là ai và kèm ừ. theo một cái lá thư kiểu như rất là bí hiểm như là ừ. sẽ có một cái chiến dịch 12 đóa hoa hồng và khi mà em nhận đủ 12 đóa hoa hồng sẽ có một cái chuyện gì đó rất lớn xảy ra ừ. thì em đang làm việc ở công ty cái đóa hồng đầu tiên đến là có cái anh ở cái quán cà phê Highlands anh gọi ừ. cho em anh kêu là à, chị ơi có một cái người nó tặng cho chị ly cà phê và đóa hoa mời chị xuống nhận ừ. thì em xuống em nhận lên em cũng không biết ai em lọc ra em thấy lá thư thì em ừ. về em cũng khai thiệt em nói là anh ơi hôm nay có thằng nào khùng khùng tặng em bông thú quất <laughs> thì em không biết của ổng nhưng mà kiểu như là à. mình thật thà về mình khai thôi ừ, ừ. thì ổng cũng cũng nghe nó chết rồi cái bông hôi quá chắc hôm sau đổi đi mua bông chỗ khác đến khoảng cái đó ha thứ năm thứ sáu thì em biết là của anh này rồi ừ, đến cái đó ha thứ 10 á là một cái vé máy bay đi à, Nha Trang và ngày hôm sau là phải đi liền ừ. Thế là em cũng ngạc nhiên nhưng mà cũng ham đi chơi Cái hôm sau gọi điện thoại lên công ty cáo bệnh Đi Nha Trang với anh này thì ra tới đó mới biết là ảnh thuê riêng một chiếc thuyền chở ừ. tụi em đi lặn ừ. xong rồi đi lặn về sẽ chở đi ngắm hoàng hôn ừ. thì sau khi ngắm hoàng hôn xong cái thuyền chở hẳn em đến một cái bãi biển riêng mà ảnh thuê riêng luôn ừ. trên bãi biển có bàn ăn và có đầu bếp riêng có người phục vụ riêng và wow. có hoa hồng rải đầy wow. với lại nến khắp nơi luôn wow. thì em nói ông này bị khùng làm gì tự nhiên chơi lớn như vậy oh, xong rồi cái ổng mới dắt em ờ, đi dọc theo bãi biển đi xa xa để cho cái người đầu bếp họ không nghe mình nói gì đó ừ. cái tự nhiên ông quỳ sụp xuống ừ. cái ổng cầu hôn với em mà lúc đó em cũng run quá em cũng không biết ổng nói gì mà thấy nói quá trời luôn cái ông hỏi em bây giờ là will you marry me ừ em không biết ông nói gì đâu em lùng bùng lỗ tai cái em nói nãy giờ anh nói em muốn nghe anh nói lại từ đầu giùm em đi <laughs> ông cũng nói lại từ đầu cũng nói thiên là dài xong em cũng lùng bùng lỗ tai em nghe không được cái nói à. anh ơi giờ anh nói lại lần nữa đi cái ông nói bây giờ có lấy cái nhẫn không không lấy nhẫn là anh đấm vô mặt cho cái bây giờ <laughs> trời ơi trời ơi mà. cái đó là bực thiệt đúng không à, nói đùa thôi thì lúc đó em chìa tay ra liền thì đem nhẫn ừ. vô à, là xong luôn vậy thì là bao lâu tụi em mới cưới nhau Dạ thì 6 tháng sau tụi em cưới nhau Em cảm thấy em rất là may mắn Lúc em lấy chồng á Thực sự là em yêu ảnh Nhưng em không biết là ảnh tốt đến như vậy Người ta nói lấy chồng là loại tật xấu đó Mà thật ra lấy chồng em là loại cái tốt ra Đó là ảnh cực kỳ tốt Ở cái chỗ là biết chăm con Giống như em lâu lâu cái em quải giỏi Em đi chơi mấy bữa là ảnh ở nhà chăm hai đứa con luôn á Dạ Chết rồi chị ơi Bây giờ Ồ. Ờ. chuẩn bị tới cái phần giặt mặt á giặt mặt bây nhau giặt khui tật xấu nhau bây giờ em nói gì rồi bây giờ có tật xấu gì của anh đâu nữa mà anh em kể cho anh anh nghe. có tật xấu gì không ráng dạ. bươn dạ có coi. nhiều lắm nhiều trời ơi có nhiều lắm <laughs> chồng em á thì uh, bê bối thì em nghĩ đàn ông nào thì đa số đều là bê bối chắc đây cũng vậy trời ơi bác khẳng định mình luôn à không tại vì em chê chồng em phải chê mé mé nữa chứ không có ví dụ như đi tập gym về đi cái tụt cái quần xuống cái để cái vòng tròn ngay dưới đất cái Con đi ra bước ra à. và dạ, cái bước ra cái đi luôn <laughs> dạ xong cái để đó khi nào em dọn thì thôi à. với lại lâu lâu thì anh cũng có đi đi nhậu ừ. mà đi về cái hay bị ói mà đi mỗi lần đi là đi luôn tới hai ba giờ sáng về cái mỗi lần là ói mà rất là sợ vừa thấy mặt em mở cửa ra cái là anh lỡ anh ói rồi anh xin lỗi em <laughs> <laughs> xong em thấy tội tội thì em tha thôi nhưng mà anh thấy quá dễ thương cảm ơn tới em đó rồi Eric Quyên có thật xấu gì không? Dạ, anh có tôi già không? Bởi vì Quyên có nhiều, nhiều ờ, thật xấu Em cứ nói đi, em cứ nói đi Nói đi Đây là cơ hội để em vì, nói đó Vì Quyên mê ngủ Ừ, mê ngủ Luôn luôn ngủ trễ ừ. Bình thường em thức dậy trước, sau đó hai con Cuối cùng là Quyên à. Và... Đó nghĩa là em thức dậy là em lo cho hai con hết luôn và em phải nói với Win vợ ơi thức dậy đi hay còn phải đi học ừ. và rồi còn gì nữa, nữa, nữa mê ngủ à. khi Win giận nhìn rất uh, đáng sợ giống giống một người giống như con bị, bị, bị, giống như bị con khung. lion đúng không yeah. Dạ. có giống không <laughs> giống như bị khùng hả <laughs> và lúc đó em phải chỉ im lặng ừ. không nói gì nếu à. Ờ. nói Win không nghe không nghe gì cả có đập đồ không ừ, thỉnh thoảng điện à. thoại một lần ừ. một lần điện thoại có đập chén à. không ờ. đập bát ăn cơm á có đập không chưa chưa và nữa là là bàn chân nguyên bị uh, nứt nẻ ừ. giống dạ. um, dạy nhắm ừ, dây nhám dây nhám dây nhám dây nhám tại mình mình ở mỹ da nó khô quá chị bên à. mỹ chị, chị đi chị biết nó khô à. hơn ở việt ừ. nam nhiều thì qua bên đó hay bị nứt gót Nhưng chân mà bây giờ mình đang đang ở việt nam vẫn vẫn như vậy à. em bị thiếu chất á dạ em cũng nghĩ vậy rồi còn vậy. gì nữa không eric ừ, thế thôi nói chung về cũng muốn em nấu cơm cho ăn nên đâu có dám vui tiếp à. <laughs> eric có muốn vợ eric thay đổi cái gì không dạ em nghĩ em rất may mắn gặp uh, người tốt nhóm nguyên thì em không muốn thay đổi nhiều em chỉ muốn nguyên tập thể dục một chút nữa ờ. để um, tốt cho sức khỏe sức khỏe à. Dạ. rồi còn nguyên còn nguyên, nguyên muốn anh thay đổi điều gì em nghĩ anh cũng không có cần phải thay đổi gì hết ừ. nhưng mà chắc là phải ờ, tập thể dục nhiều hơn để cho hai vợ chồng khỏe mới có sức đi chơi à. À. Ờ, thực ra với vợ chồng của nguyên với lại eric á vân rất muốn chia sẻ với quý vị khán giả cho tới bây giờ là tụi vân đã làm chương trình vợ chồng son là được gần 5 năm trời rồi tiếp xúc với rất là nhiều những cái cặp đôi nhưng mà có một cái điều vân để ý vân thấy thế nào tất cả những cặp vợ chồng nào mà những cô gái việt mà lấy chồng nước ngoài á khi mà các bạn lên đây tham gia thì vân đều có một cái cảm nhận là cuộc sống của những người vợ mà lấy chồng nước ngoài họ rất là viên mãn à, xin cảm ơn vợ chồng Eric vâng. và Nguyên à, đã đến đây chị. với chương trình vợ chồng son xin chúc cho hai bạn trăm năm hạnh phúc rồi cảm, cảm ơn tụi em cảm chào anh chị mời hai em giới thiệu về mình Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên à, An Trịnh Hoàng An Nay em làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn em làm à, ngành nào vậy Ân? Em làm bên à, mảng nhôm kính. Em năm nay 31 tuổi. dạ chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trúc Ly. À. À, hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng ở khu vực Trảng Bàng, Tây Ninh. Ủa là sao? Là cưng ở Tây Ninh. Dạ. Còn bạn? Làm ở thành phố nhưng mà chiều tuần chạy về hai lần. Chia sẻ cho anh nghe cái câu chuyện tình yêu của các bạn đi. Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là ở đâu nè? đoán đi ông đoán cái đi ông bin à, đâu một nè? ngày đẹp trời đó ừ. là ân ông đi ráp uh, cửa sổ cho nhà người ta ừ. dưới trạng dạ. bàn đó ừ ô ừ, dưới tây ninh á dưới tòa thánh á ừ xong mới đang đi cái đôi bụng quá ừ cái tấp vô ăn tô bánh canh trạng bàn ừ xong lúc đó là chưa gặp cô này nha ừ xong cái chạy một hồi nữa cái ghé uống nước mía ừ uống nước mía giường cao hay gì đó thì mới gặp cái cô này đang uống nước mía luôn ha đang uống, uống nước mía luôn rồi hai đứa gặp nhau xong rồi thấy nước mía ngọt quá rồi cô này mặt cũng dễ thương quá cho nên là dùng những cái lời ngọt ngào cua và dính luôn đúng không đúng không dạ không <laughs> hai đứa là gặp nhau ở tây ninh đúng không à ở gò vấp đâu <laughs> xong tây ninh gò vấp sao ừ. bạn này làm hóc môn bạn kia tây ninh nhưng à, mà gặp nhau hai đứa dấp. gặp nhau rồi dấp ủa gặp nhau rồi dấp nhưng mà gặp nhau ở đâu ở nhà của sếp à, lúc đó à, thôi hai đứa kể đi nào <laughs> nha, kể đi à. thì lúc đó em đang làm ở trong công ty đó còn vợ em bây giờ là làm kế toán à. là em hay à, đi công trình xa em ừ. hay quyết à, quyết toán hóa đơn về cho vợ à. xong rồi em mới nói chuyện với vợ nhiều hai đứa là chung công ty phải không dạ lúc đầu ừ. là như vậy trong uh, thời gian uh, cái em mưa xuống nhà sếp chơi sếp là gì gì họ của vợ em có ấn tượng gì về cổ không đầu thì cũng không có ấn tượng gì gặp thấy bình thường nói chuyện dạng như kế toán như mình nói chuyện với nhau thôi nhưng mà dễ gây lộn kế toán lắm mấy bà kế toán khó <laughs> lắm dạ con số là phải chính xác không phải liềm biềm nó hoài dạ, bà bắt thu thập chứng cớ rồi thu thập quá kỹ đơn lắm, kỹ lắm. thu thập phiếu thu phiếu chi đúng không mấy bà đó là chỉ có con số thôi con số đó, đó. ừ nhưng mà nè em, em em em nhìn cổ em thấy hiền không lúc đầu thì à, thấy cũng vui vui là cười hay hiếp mắt ghiền là ghiền cái đó chút <laughs> à nghĩa là ấn tượng cũng được dạ. ghiền, ghiền cái hiếp mắt em gặp chàng trai này thì sao nè lần đầu tiên gặp à, chồng em đó thì em thấy ảnh xấu quá à <laughs> tại vì á tóc ảnh dài gì là mà ảnh ốm nữa ảnh đen nữa nên là cũng không có cái cảm giác gì nhưng mà cái ấn tượng là ấn tượng ảnh xấu quá hả thì nói chung hai đứa đều ấn tượng không có đẹp gì về nhau đến được là do cái lúc mà em về quê xong em lên sài gòn lại là cái chân ừ. em nó bị chật cái lúc đó là em mới lên sài gòn á lần đầu tiên lên sài gòn luôn không có quen biết ai hết ngoài gì thôi ừ. thì cũng không có đi đâu được rồi bị đau chân nữa nên là thành ra là nhắn tin với anh này là anh ơi giờ em không biết đi đâu anh chở em đi vòng chơi đi ừ. xong là tối đó anh chở em đi uống xin tố xong rồi là ghé bên bạn của ảnh là đang nhậu xong rồi ảnh dắt em lại luôn là tới lúc đó là những cái à, bạn của ảnh nói là bạn gái mới hả ừ bên các bạn bè có suối hai đứa quen nhau không bạn bè tưởng là đang quen nhau chứ không đã oh. À. tưởng luôn rồi dạ, tưởng luôn rồi ừ tại uh, có bạn gái là em hay dẫn về nhưng ừ. mà cũng rất là ít chỉ có hai người đến khi nào thì hai đứa mới thật sự là có cảm giác với nhau lúc đó là em ra ở trọ riêng thì em ở cái chỗ mà anh này thuê giùm em thì lúc đó là ông chủ nhà trọ ổng dê em xong em điện anh với anh này cái em khóc anh nói là à, thôi để nữa tối anh qua anh canh cửa giùm cho ừ. Ờ. rồi xong cái là đúng là tối đó ổng qua cái cửa vậy thì ổng nằm ngang vậy à. trời ơi tội nghiệp vậy đó hả nghiệp tội nghiệp lắm động dạ. lực nào mà em lại làm điều đó em phải thích rồi mới làm chứ đâu đúng có vậy đâu mà đúng nghe ly nói vợ em nói như vậy thì em thấy có lỗi của mình tại mình dẫn à, thuê thuê trọ chỗ đó à. không có biết mình thấy ý đấy quá ừ ừ ừ, ừ. ở đó mình ngủ vài bữa để kiếm phòng trọ khác để ừ. chuyển đi ừ. xong rồi ở ngủ từ cửa xong là một tuần á từ ngủ đầu rồi. cửa vô ngủ tới gần nệm cái <laughs> lên lên lên lên, cái vô nệm nằm đó. <laughs> À, em chắc lẽ ngủ chứ nhắm mắt để đó thôi chứ nhìn chứ không nhìn tụi em không sốc. có chuyện gì xảy ra không anh biết anh biết nhưng mà em nằm ở trên nệm nhưng mà em nhìn thấy một chàng trai nằm mà trắng đường gì thấy chứ cảm động dạ đúng rồi cảm, cảm động đúng không? Ừ, à. tại vì cái lúc mà ảnh nằm không có cái mờ không có cái chiếu gì ở dưới á em đó. thấy em tội xong rồi cái bắt đầu hai ba bữa sau là em nói thôi anh lên giường anh nằm đi xong ừ. rồi đợi tới khi nào mà thuê trọ thì dọn ra ừ. là anh lên anh nằm với em hai đứa nằm chung nhau vậy nhưng mà là rất là trong sáng đúng không dạ đúng rồi. nhưng mà ừ. là nhưng đã... mà anh cũng có lén phén chút xíu <laughs> rồi thử ừ, cũng có xin xỏ rồi nhưng mà chắc không được đúng không không được uh, dạ, ờ, ch dạ. chuẩn y đó dạ, đúng, rồi. anh nghĩ là thời gian đó là hai em đã thật sự thích nhau rồi đúng không dạ. rồi đến khi nào thì ổng mới bắt đầu tỏ tình em tụi em thì như cũng không có tỏ tình gì hết nhắn tin qua lại rồi từ từ từ quen thôi khi nào thì mới có nụ hôn đầu tiên lúc mà tìm được nhà trọ mới rồi lúc đó hai đứa quen nhau rồi là quyết định quen luôn á chuyển qua nhà trọ mới tầm 1 đến 2 tuần là em bắt đầu em qua em ở ừ. là hai đứa ở chung luôn làm hai thằng ừ. đó là bắt đầu mới có nụ hôn đầu tiên ừ. vậy là hai đứa yêu bao nhiêu lâu thì mà làm đám cưới tụi em thì khoảng 3 năm mấy 3 năm ở trọ chung luôn 3 năm ở trọ chung là ở từ ờ, gò vấp xong rồi dọn xuống tây ninh ừ. anh này anh cũng theo luôn rồi trong thời gian đó là sao Ngờ, em thì làm ở trên uh... Hóc Môn còn em ở, ở, ở dưới Tây Ninh dạ. là lúc đó là cứ xa nhau như vậy hả? Dạ đúng rồi, đi đi ừ. về về đi, lúc đi, từ đi. lúc quen tới lúc cưới tới giờ vẫn vậy. Trong cái ờ, thời gian yêu nhau vậy êm đềm vậy có bao giờ có cái chuyện nào mà giận nhau rồi lôi đình rồi có là muốn đó. chia tay nhau cắt đứt đồ này kia nọ không có cái lúc mà em đang ở trọ cái trọ mới ở trên gò vấp á à. thì lúc đó là công việc của em chưa có ổn định tại vì mới ừ. lên sài gòn thì mình lên sài gòn mình bỡ ngỡ luôn cái nhà trọ một tháng hai triệu mấy ừ. làm ừ. sao mà mình lương mình chỉ có năm sáu triệu thôi mình trang ừ. không có đủ ừ. nên lúc đó em nản quá em định về quê em định bỏ ông <laughs> này về quê à. à. khuyên nhủ mà thấy ông buồn quá ông tội nghiệp nên là không có bỏ ông được nên ừ. là ở trên này ráng trụ trụ xong rồi nhắn tin hỏi bạn ở dưới tây ninh là có công việc nào không ừ. cho tao đi làm với thì nó mới ừ. giới thiệu là ừ tao có công việc này nè mày xuống mày làm đi lương ừ. cũng ổn ừ. xong rồi em nộp hồ sơ xuống là hai vợ chồng xuống dọn xuống dưới luôn Ừ. ừ. chứ không có giận hờn gì hết chỉ là à. em ờ. hơi nản em muốn về quê thôi ừ. nhưng mà bây giờ lương của em ổn chưa lương của em bây giờ thì cũng ổn rồi ừ ổn rồi phải không dạ. rồi lương của chồng ổn chưa dạ cũng ổn rồi Thôi, ừ. ổn rồi ổn rồi là phải có kế hoạch của em bé đúng, đúng rồi ừ. à. là cưới nhau được mấy năm rồi cưng khoảng gần một năm thôi ngày cưới của hai bên là cách nhau ờ, bảy uh, tám tháng dịch covid làm đám với em tháng 3 rồi xong dịch bùng lên là ngưng. không có làm được ngưng tới lại tháng 11 thì mới làm ừ vậy giờ về ở chung nhau ừ. rồi sao rồi cái uh, có lòi ra tật xấu gì nhiều không đó tật xấu thì trong 3 năm nó lòi hết rồi chị Vậy hết đâu kể ra nhiều không em tật xấu gì đâu nhiều kể không? <laughs> vợ em thì tật xấu cũng không có bao nhiêu chỉ có cái là ăn uống làm biếng thôi ừ. làm biếng lười ăn, ăn lười ăn với lười nấu khi nào có em về thì mới nấu còn không là cứ một mình muốn ăn gì ăn à, có ăn bữa không ăn cơm rồi phải mà tôi được cái bệnh lười ăn với nó <laughs> Đỡ ghê em luôn vậy luôn á chị à Thì sao em không lười ăn vậy Không được rồi tôi nhìn, nhìn đồ ăn cái muốn nhào vô miệng luôn á ừ. Mặc dù miệng trong đầu trời, Chị chị siêng ăn lắm không có lười ăn tí nào luôn á trời Nó nghĩa là lười ăn <laughs> không chịu nấu ăn yeah. Dạ. Ừ. Đúng không Nào chồng về rồi mới mới yeah. Dạ. nấu Nhưng mà nấu ăn ngon không Dạ ngon Thì cũng được rồi Có có có một cái tập mà giống như mấy bà vợ không là ghen Trước giờ thì chưa thấy nhưng mà hỏi thì kêu có <laughs> vậy hả hỏi thì nó có ạ à. tôi ghen ạ à. tôi ghen à? Dạ, dữ lắm ạ à. có ghen là ghen chuyện gì cái lúc đó là đi chơi với bạn của ổng ừ. thì khi đi chơi thì mấy bạn chọn ổng chọc lúc đó là chưa cưới là ừ. mấy bạn học ổng chọc là hồi đó ân quen cái nhỏ kia ngon lắm ừ. được lắm đẹp lắm đẹp hơn ly nhiều mà nói nhiều nhiều nhiều lắm em nghe nhiều nhiều mà em Đốt cảm nhà. thấy buồn trong lòng rồi qua wow, đúng xong rồi cái tối lại là hai đứa là đang hú hí với nhau ừ xong rồi cái là tự nhiên đang lúc cao trào em bật khóc cái ông này ông hỏi em em em sao em khóc vậy anh làm em đau gì hả ông nói không không tại mấy bạn anh hồi chiều nói nhiều quá nên em suy nghĩ tới con nhỏ đó đó em ghét em khóc mà khóc trong lúc đó nữa ghen này là thuộc loại ghen cá tính nè. thời điểm luôn. ghen đặc biệt luôn nè <laughs> hồi lúc đó em giải quyết làm sao không nghe nói làm cười vậy à. làm việc đó gì đó là chỉ có trận đó thôi dạ. với lại à, ổng ổng ghen em thì ổng ghen cái lúc mà em nhắn tin bồ cũ á bồ cũ nhắn tin hỏi em khỏe không này kia rồi ông ổng đọc được cái tin nhắn à. rồi bắt đầu ổng ghen nhưng mà ổng ghen được một phút 30 giây à. à lý do là em so em dịu lại à. <laughs> sẵn kể luôn đi ngoài cái ghen ra còn tật xấu của chồng là gì tật, nè tật xấu thì trước lúc cưới á chị nhiều tật xấu lắm ừ. không có hớt tóc tóc để rất là dài đi ngủ thì không có đánh răng sau khi cưới thì ngày nào em cũng nhắc ổng với cái chuyện đó hết ví dụ à, tóc dài anh ơi đi cắt tóc tối anh đi ngủ thì anh ơi đánh răng đi ừ. giống như là Thôi bỏ coi như bỏ đi à. mình sau khi mà mình đã nhắc rồi bỏ rồi còn cái gì mà em không phát hiện được lúc mà mà mà chưa cưới không à có hay quên có ừ tại vì ổng là ổng hình như ổng đảng trí hay là ổng vô tư thì em cũng không hiểu à. em kêu ổng là anh ơi cắt vàng đi ừ xong rồi em em với ổng cùng cất cái chỗ đó nhưng mà vài tháng sau em hỏi la nơi vàng lấy vàng giùm em không nhớ chỗ nào hết nhưng mà mai thai là em nhớ không mai thai em cũng cắt chung em nhớ đó à. gì, gì cũng mừng mừng ghê á tưởng em quên luôn là hiểu rồi <laughs> nhưng mà cái quan trọng đúng đó ông quên luôn hỏi tâm sự với anh chị anh chị bắt đầu dò giùm <laughs> Tại sao còn còn còn tật xấu gì không không nói chung là chỉ có vấn đề hay quên với lại hơi vô tư thôi ừ. vô tư khác vô tâm nghe dạ đúng ừ. rồi ổng vô tư thôi chứ vô không tư, có vô tâm vô tư là đâu có xấu ừ. vô tư là cuộc đời này nó thoải mái lắm đúng sao không được người ơi cứ vô không tư suy đi nghĩ, không lo ừ thiệt nhưng mà nè có lãng mạn không dạ không <laughs> vô có, tư đó vô tư có nhớ có nhớ những ngày tháng đặc biệt của vợ không? sao mà nhớ được đã dạ. vàng cất dạ. ở đâu mà còn quên dạ, nhớ nhớ nhớ, dạ, nhớ, nhớ, nhớ một kìa. ngày sinh nhật thôi nhớ, nhớ sao nhớ ngày nhớ sinh nào tặng quà có tổ chức gì cho vợ bất ngờ không ừ, vợ thì không có cần tiền quà gì á tới ngày sinh nhật là em chuyển tiền thẳng luôn trời ơi quá thực dụng rồi thôi, thôi cũng được mua, đi mua quà chị tốn tiền mua hoa về để héo cũng vậy hay quất thực tế ok được bây giờ mong muốn thay đổi điều gì đi ông mong vợ thay đổi điều gì nè dạ em mong vợ thì à, chỉ có lo ăn uống một chút chứ anh cứ ờ, tối không chịu ăn cơm là cứ ăn trái cây miết à ăn trái cây ăn vặt là không, không thích ăn, ăn hay là cố tình không ăn để giữ dáng vậy dạ, là biến ăn tối dạ. về đi làm 7 giờ sáng đến lại 6 giờ rưỡi tối là về làm biến ăn biến ăn hả Chứ lại có một mình lại đây lại đây dòng ơi phải tôi làm biến ăn được như như bé này thì bắt biếng biết bắt biến bắt biến ước gì <laughs> rồi okay. còn, còn em thì muốn ông xã mình thay đổi điều gì em thì ờ, muốn anh là nói chuyện với lại mọi người xung quanh nhiều hơn tại vì ổng ngại giao tiếp với mọi người lắm nên là cải thiện cái đó ngoài ra thì uh, hơi lãng mạn chút xíu đó à, nhắc khéo nghe à, nhắc khéo nhắc khéo lãng mạn đã không cho người ta tặng bông lấy gì lãng mạn em không cần mua một bó em chỉ cần một cành thôi mua một cành bông mà về cũng hỏi bao nhiêu tiền mà <laughs> cái cảm giác mà cái cảm giác nó khó chịu lắm mang hoa về tung tăng chạy về hơn hoa dạ tặng em nè chúc em vui vẻ nha mua chi vậy tốn tiền vậy đó mốt luôn á <laughs> bây giờ là hai đứa là có định là năm nay là có em bé không dạ tụi em đang tìm kiếm ráo riết rồi đây đây xin <laughs> giới thiệu với tụi em ông mụ quốc dân ừ. tăng tăng tăng tăng anh chỉ dạ. chúc cho hai vợ chồng em hai đứa sẽ về tự về chung một nhà và trong năm nay ha công việc sẽ phát triển thuận lợi sẽ yêu nhau nhiều hơn và đặc biệt là thấu hiểu nhau chúc cho khoảng tháng 3 tháng 4 là bác sĩ báo tin vui có thể là qua năm sau các em sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình các em Yeah, trời à. ơi chúc mừng nghe. Với lại là em có một cái nguyện vọng là em xin được nói những lời yêu thương với tới mẹ em. Ừ, em nói với mẹ đi. Dạ. À, mẹ ơi, tại vì là con không con không có nói được những cái lời yêu thương tại vì hồi nhỏ là không có sống được với Tại vì à, từ lúc nhỏ là em không có sống được với um, ba mẹ cũng là do hoàn cảnh ừ. cho dù là mẹ có làm nên cái lỗi gì thì em vẫn sẵn sàng là tha thứ và sẽ giúp đỡ cho mẹ mặc dù là em không có nói những cái lời mà ngon ngọt được tại vì tính em thì nó nó thẳng thắn nó giống như là một đàn một con một đàn con đàn, đàn ông con trai gì đó không có thổ lộ được những cái gì mà tình cảm dành cho cha mẹ thì á là em muốn nói là mẹ ơi con yêu mẹ rất là nhiều nói gì nữa không vợ với lại ờ, ờ, với với ông bà ngoại thì ờ, hy vọng là ông bà sẽ sống lâu và đợi cháu chắc ra đời thì tại vì ngoại em là bệnh nhiều lắm là không biết đã đi khi nào à ông bà ngoại của em đó phải không ồ yên tâm rồi đi. thôi là năm nay là có con rồi nghe, nghe. Ơi. cảm ơn em rất nhiều <laughs>